Tô Động là mối tình hồi năm lớp 4 Có tính sở hữu bạn trai ạ Kiểu này chắc con về phải ăn ớt nhiều rồi <laughs> Em không thích những cái mối quan hệ giống như là em gái mưa hay là em gái kết nghĩa Chị hoàn toàn đồng ý về điều đó Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu À đây rồi Thôi mời bạn Nam Thôi, ngồi đi em trai Rồi, chào hai bạn Chào em, bây giờ mời em giới thiệu về bản thân Dạ vâng ạ à, Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Nam Thư và em chào à, bạn Nam kế bên và cùng toàn thể quý vị khán giả Em tên là Vũ Thị thúy Linh, à, em 23 tuổi Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh tại Đắk Lắk ạ Rồi, mời đàn trai Con xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và ừ. chào toàn thể khán giả trong trường quay à, Chào bạn gái bên kia Em tên là Vũ Đình Thuấn, năm nay 25 tuổi, hiện tại à, đang ở Gia Lai ạ. Hiện tại em đang làm ở quận Bình Thạnh làm nhân viên văn phòng ạ. À, tức là quê ở Gia Lai. Quê gốc của con thì ở Hải Dương nhưng mà hiện tại hộ khẩu đang ở Gia Lai. Rồi mình làm đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Mình uh, cho à, đàn trai biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi đàn gái. Ưu điểm của em á thì uh, hay giúp đỡ mọi người ạ. Còn uh, nhược điểm của em thì uh, hay ghen, hơi trẻ con và hơi uh, nóng tính á. Ghen là ghen sao cưng? Dạ thì uh, có tính sở hữu bạn trai ạ. Ghen vậy có ăn ớt nhiều không? <laughs> dạ có em ăn cay lắm ạ thiệt hả kiểu này chắc con về phải ăn ớt nhiều rồi <laughs> ăn ớt nhiều cái em cũng mệt nữa rồi ưu điểm của con là gì con là một người rất nhiệt tình và quan tâm người khác không uống rượu bia không hút thuốc không hút thuốc ờ, tật xấu của con thì chắc là do là ngủ ngáy với ngủ hay nghiến răng Được con gì nữa không à, thỉnh thoảng con cũng hay vô tâm kiểu như là mình không có muốn chia sẻ với ai cả cái này cần chia sẻ bởi mình buồn mà mình chia sẻ thì mình nó nhẹ lòng hơn mà vâng. à. dạ vâng Đường tình duyên của con sao rồi? Con thì có vẻ hơi lận đận một xíu <laughs> Có một mối tình uh, sâu đậm là mối tình hồi năm lớp 4 Năm yêu lớp trễ. 4? Yêu quá trễ luôn ha <laughs> Lớp 4 là trễ lắm rồi đó Mà sâu đậm à, luôn ha em? hồi đó là con đẩy bạn đó từ hồi con lên làm cờ đỏ à, sang lớp bạn đó để kiểu chấm điểm các thứ thế là gặp được bạn đó thôi xong tiếng sẽ đãi tình luôn trời đất ơi là trời coi thấu trời không thiệt là tình à, luôn nhưng mà hồi đó kiểu hắn còn nhát lắm cứ dõi theo họ thôi đến hết năm cấp 3 thì cuối cùng ông anh họ ông ấy hốt luôn <laughs> trời đất ơi câu chuyện nghe lâm ly bi đát dễ sợ yêu từ Thích lớp con. 4 cho tới yêu từ lớp 4. lớp 12 luôn dạ. linh bây giờ em nói một tí xíu về tình trường của em nè em thì uh, có một mối tình thôi từ lúc mà em còn đi học đại học ạ do tính cách hai bên không hợp cho nên là chia tay có do em ghen không Dạ cũng một phần Bạn trai hơi bận bịu một xíu nên là vô tâm ạ Có thể nó chi tiết cho chị nghe về cái cách ghen của em được không? Bởi vì sao? Mình phải nói rõ cho bên đàn trai người ta hiểu Nhiều khi người ta chuẩn bị tâm lý hiểu không? Dạ em không thích những cái mối quan hệ giống như là em gái mưa hay là em gái kết nghĩa hoặc là em của bạn hay là sao đó Chị hoàn toàn đồng ý về điều đó ừ ờ, chị cũng không thích cái đó thì mình không có bạn ơi mình chỉ ừ. có bạn bạn thân thôi thì có <laughs> bạn, bạn thân được không bạn thân là con gái đúng không hai em dạ là con gái <laughs> bạn thân của em có người yêu chưa bạn thân của em thì có rồi được không đàn gái quan trọng cô gái kia có ghen không kìa dạ không ạ em không ghen với bạn thân ạ tốt rồi à, nhưng mà em thuộc tuyếp loại ghen nào dạ em hay giận trai im lặng luôn à, rồi xin lỗi lúc đó sau có nó dễ què không dạ cũng dễ tại vì em dễ mềm lòng lắm <laughs> rồi bây giờ mình à, cho biết tiêu chí của em tìm người yêu là thế nào cao tầm mét sáu trở lên mét sáu tóc dài ngang lưng này nụ cười duyên và thân hình kiểu ưa nhìn cô gái nào không ưa nhìn nụ cười sao à. là dạ. duyên cười hí, hay là là dạ, cái đó thì nói chung là tùy theo mỗi người có một cái mẫu hình nào không bạn uh, Miss Thi ở trên uh, à, livestream ấy Mickey hả? Miss Thi Miss Thi Mickey kỳ kỳ kỳ kỳ Youtuber Streamer Miss Thi đấy Streamer đấy Không biết Để chú qua coi coi ngoại hình mà đây có giống cái gì đó whisky kỳ không kỳ à, bạn đó thì tóc vàng trời ơi chú không biết kỳ kỳ của con sao nhưng bên đây dễ thương á thấy dễ thương quá đàn trai là cũng uh, rất là hot boy luôn cũng dễ thương dạ em em thì chỉ cao dưới mét sáu thôi ạ cao không ừ. quan trọng đâu thấy rất rất cao hơn mét sáu là được rồi em ơi ừ. <laughs> dạ ừ, tại vì um, tính của em thì cũng hơi trẻ con á nên là em nghĩ là sẽ hợp với bạn tiêu chí mình sao nhỉ em rất là thích bạn mà hiền với lại uh, biết kính trên nhường dưới biết tôn trọng bố mẹ rồi bên này là có đó nha thấy hiền đó yêu con nít nữa có yêu lớp ba đó mi còn hơn con nít nữa em cũng rất là yêu thú cưng nữa em nhà có nuôi một con cún nên là em không biết là bạn trai sau này có cùng sở thích với em không cái này thì ok bạn ơi vì uh, mình cũng rất thích nuôi thú cưng mấy cô bị cái tật này nữa là rút kinh nghiệm nè lúc đầu nó trời em thích cô cho nuôi cuốn lắm chồng em phải thích nuôi cuốn về thằng chồng nó mê cuốn quá nó bỏ luôn con vợ luôn rồi lúc đó nó trời ơi thấy chưa không về không lo con cuốn không lo tôi gì trơn á có phải sai lầm không dạ em hoàn toàn đồng ý nhưng nếu biết ý để mà ảnh không lén phén ngoài đẩy nhiều vô ví dụ bình thường nuôi hai con đúng không để ông bận mua ba con nữa năm con xong thời gian đâu nữa mà mà có thể nghĩ tới chuyện khác đúng không anh <laughs> trời ơi đó chiêu đó tương kế tự kế chính xác dạ còn điểm không thích ạ à Ừ. em không thích bạn trai lăng nhăng ích kỷ và keo kiệt keo gia kiệt. trưởng nữa đúng rồi ích kỷ mà keo kiệt là mệt lắm đàn ờ, ông ờ, mình không gia trưởng các bạn kiệt. ơi có không là dạ không ạ à. Thằng trai cũng hiền rồi nha, dễ thương à Chào chị Chào em, em có kế hoạch ừ, sẵn sàng gì cho tương lai chưa? <clears throat> dạ có, tầm uh, ờ, 5-10 năm tới Sắp tới em sẽ cố gắng uh, ở đây luôn Vì ừ. em thích cái ừ, cuộc sống ở đây Ừ, dạ. em thích cuộc sống ở đây dạ vâng. Nhưng bạn gái bây giờ hiện tại ở Đắk Lắk tiến tới với nhau thì em, em sẽ tính toán như thế nào ừ, đắk lắc thì em và gia lai thì cũng gần mà ờ, hai đứa mà sau này có tiến tới với nhau thì ờ, về thăm đằng đằng ngoại hay đằng nội thì cũng dễ mà nhưng mà giờ nè đúng trong rồi giai đoạn quen nhau nè quen nhau tìm hiểu nè chứ à. về vấn đề ừ. về sau quen nhau thì ờ, có thể một tháng em sẽ về thăm một hai lần em có ngại yêu xa không em cũng cũng hơi ngại một chút nếu mà hiểu nhau được thì tin tưởng nhau thì yêu xa cũng không quan trọng lắm ừ. Và... Vâng. em có ngại yêu xa không bé linh dạ ờ, không ạ thí dụ giờ hai yêu nhau thì bạn trai ở thành phố hồ chí minh muốn mời bạn nữ vô thành phố hồ chí minh lập nghiệp luôn được không đúng rồi dạ ờ, cái này thì ờ, để em sắp xếp thì chắc sẽ là được được ạ được không vô mình uh, gọi là sống chung nhà sống chung nhà được không thì gom về sống chung nhà sống chung cho nó sống, cho sống... nó khỏe cho nó đỡ tốn tiền sống chung là sống thử đó hả à. được không trời hỏi coi Dạ cái này thì uh, bố mẹ em hơi da dáng một tí nên là có lẽ là không được rồi Em thì nghĩ thì hai bạn, hai người nên là hai cái khu khác nhau Thì nó lâu mình gặp nhau nó sẽ có tình cảm hơn chứ mình cứ mới đầu mình quen biết thì mình không nên ở gần nhau quá cũng, cũng hợp rồi, lý cũng hợp lý đó ừ. nhỏ nhưng mà tính cũng sâu sắc đó ha ừ. chứ nhiều khi nhỏ nó không biết nó thôi kệ nó sống thử luôn đi rồi cũng mệt lắm mà nha được Hôm nay à, Linh à, tới đây tham gia với ai? Dạ em đi cùng mẹ Dạ xin chào mẹ của Linh ạ à. Chào cô Dạ Cô chào cô Chào Nam Thư Dạ ờ, Xinh đẹp và dạ. tài năng Chào Quyền Linh Hôm nay tôi đến đây với chương trình là Tâm huyết là muốn con gái mình tìm được một nửa của mình à, Mà ba mẹ Linh rất là thích cái chương trình này Đã xem là 3-4 năm rồi mà chắc là ít sót chương trình nào không biết <laughs> <laughs> cho nên là rất muốn rằng là uh, cái chương trình này sẽ kết nối được nhiều nhiều nhiều người thành một ừ, trái tim <laughs> mà hai bên cái cái nửa trái tim đều khép lại rất là uh, bền lâu theo tôi quan niệm của tôi á, tình yêu nó phải xuất phát từ sự rung động của trái tim con gái cô nó nói đúng đấy ý rằng là nó rất là ghen mà nó là con út nên là bố mẹ cũng cưng chiều thì cô muốn rằng là bạn trai có thương là chiều chuộng được điều cơ bản là phải trung thủy không thể nào mà chấp nhận bạn trai có em nuôi hay là kể cả chị nuôi <laughs> dạ vâng. <laughs> cơ duyên thì à, chương trình tạo cho cô cũng mong rằng là hai đứa tạo cho nhau một cơ hội để, để tìm hiểu thêm kết hôn thì cô rất là mừng dạ rồi Mà quên nhất dạ cảm, cảm ơn cô ạ à. trai đi với ai à, hôm nay con đi với hai người bạn của con ạ bạn thân không là dạ, dạ, bạn xin chào phòng luôn. À, chú Quyền Linh và chị Nam Thư cùng các anh quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay thì à, em là Dũng là bạn thân của Thuấn về phía bạn nữ thì à, cái nhìn đầu tiên thì bạn là khá là xinh về ừ, cũng khá là hiền Thuấn cũng rất là thật thà khá là quan tâm với ờ, người khác thì hy vọng là sau cái chương trình này hai bạn cho nhau một cơ hội để à, tìm hiểu nhau rồi cảm ơn em trai mở rào bắt đầu đi em chào bạn dạ chào anh à, mình có cuốn sách muốn ờ, tặng bạn dạ em cũng có một cuốn sách tặng anh à, cái tiêu đề của nó là yêu đúng lúc gặp đúng người hy vọng sau ngày hôm nay mình cũng sẽ gặp được đúng người đi đến cuối đoạn đường còn lại dạ vâng cảm ơn anh thôi bắt đầu uh, câu chuyện ngày hôm nay đầu tiên thì anh thấy em rất là xinh xắn dạ, à. cảm ơn anh uh, <laughs> anh ở nhà anh có chuẩn bị rất là nhiều lời để mà nói <laughs> trong chương trình nhưng mà gặp em thì anh lại không muốn không biết bắt đầu từ đâu nữa anh thấy em à. có đúng gu của anh không ạ nhìn em cũng rất là hiền lành chững chạc nữa à, sao nhỉ à, em có câu hỏi nào dành cho anh không <laughs> dạ bình thường sở thích của anh là gì ạ có thích đi du lịch không anh ờ, anh thích đi xe máy hơn là đi ô tô kiểu đi phượt ấy à, ờ, dạ. lâu lâu anh hay kiểu đi với bạn bè ấy mình đi đến một nơi nào đó rừng núi gì đó mình đi xa mình tự túc các thứ ấy nó sẽ thú vị hơn mình gặp được nhiều trải nghiệm hơn ấy. dạ thích đi phượt rồi có thích đi bụi không đó cũng là một kỷ niệm hồi ờ, Ờ, kiểu như thời trẻ trâu của em à, <laughs> hồi là... học lên hết lớp 12 là à, em không thi đại học nhưng mà bố mẹ để cứ bắt thi rồi à, nhưng mà em lại quyết định không thi em muốn đi làm luôn đấy bố mẹ bắt ở nhà rồi à, quyết định của em là em <laughs> em bỏ nhà em đi bụi luôn đi bụi mấy ngày bị <laughs> đuổi nguyên một tháng mà chị trời ở đâu à. ai chứa em mà tới một tháng như vậy hồi em ở gia lai là em đi vào sài gòn này luôn này ờ. đó cầm đến 3 triệu để vào đến đưa thì bị móc túi luôn hơn ghê, hơn lắm đó à, Cho anh hỏi hiện tại là em làm công việc gì? Em làm ở nhân viên kinh doanh tại phòng khách hàng doanh nghiệp ạ Cái công việc đó em có thể di chuyển sang một vị trí khác để làm không? Ví dụ vào trong Sài Gòn làm được không? Dạ Hay em là... cũng có ý định là muốn vào Sài Gòn à... Dạ vì anh nghĩ là nếu mà ở gần nhau một khoảng cách nhỏ ấy, thì mình có thể gặp nhau thường xuyên được hơn nhưng mà nếu mà hiện tại thì cho em làm ở đó thì ok anh vẫn có thể qua thăm em được thường xuyên ừ. dạ vâng ạ em hy vọng là bạn trai sẽ là một người trưởng thành chín chắn biết suy nghĩ cái đó thì anh cũng có thể đáp ứng được đó vì anh là một người ờ, nói chung là rất biết lắng nghe người khác ấy có thể một ngày hai ngày không không thức hiểu được em nhưng mà trong vòng một hai tháng thì anh có thể hiểu được em có vấn đề gì xảy ra thì anh sẽ giải quyết nó, nó nhanh gọn hơn và mình có thể um, bớt xảy ra những cái xung đột hơn đó. quan điểm về con trai con gái thế nào em thích sau này uh, <laughs> có con trai hay là con gái hơn em rất là thích con trai ạ anh thì dễ lắm anh thì con trai con gái đều được hết đấy dạ. <laughs> thì anh hy vọng là sau chương trình này anh cũng có một điều tuyệt vời đó là gặp được em dạ vâng cảm ơn anh rồi hết thời gian chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn tất cả mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước các bạn và bây giờ các bạn phải quyết định một nửa yêu thương có phải là đây hay không ba hai một hết thời gian rồi, vâng, chúc mừng Mời các em Mời các em đứng đây Mời nào đi Bây giờ xin phép nè Má vợ tương lai đó <laughs> Dạ à, Hôm nay đến chương trình này gặp được uh, con gái bác thì Con hứa là À con không dám hứa mà con sẽ cố gắng Để yêu thương và cũng như là quan tâm uh, Con gái bác <laughs> Dạ Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thủ tục À, quan trọng của bạn Mến Hẹn Hò Con xin phép bác để con... à. <laughs> Em dạ. xin phép anh nha Dễ thương hết sức đó Không nghe cái chốc luôn ha Thôi, rất là dễ thương Hai bạn trẻ nhớ tất cả những gì mình đã nói Mình đã hứa nha Phải làm đúng như thế Bởi vì trước mặt chúng ta là những người lớn Hai bên gia đình Và hàng triệu người đang xem